thuốc để trị cho bệnh này á, thì hiện tại có hai loại thuốc và ở Nhật Bản người ta sử dụng để trị cái bệnh này đó là thuốc parasande và hoặc là một cái chất gọi là axit azelinic à, ờ, ở Việt Nam thì theo mình biết hình như là cái chất azelinic này đang bị cấm sử dụng nên là mình cũng không có tìm thấy ở Việt Nam nữa bởi bởi vì là ừm, cái thuốc để mà chữa cái bệnh này nó cũng khó kiếm mà thật sự là mình kiếm không được luôn á. Nên là mình đã áp dụng một cách trị rất là dân gian, đó là, à, mình sẽ trị bằng cách là cho cá ngâm với lại dung dịch ca-cao mỗi ngày. Ờ, gọi là dân gian nhưng mà thật ra cách trị này mình cũng học từ người Nhật Bản luôn. Ừm, đó là mình sẽ ngâm cá vào trong cái dung dịch ca-cao, thì là trong ca-cao nó sẽ có những cái chất để mà nó sẽ đào thải những cái chất độc trong cơ thể của cá ra và nó sẽ à, gọi là chữa lành từ bên trong nội tạng của cá với cách này á thì bởi vì chữa lành nó sẽ các bạn thấy là chữa lành thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian và mình cần phải kiên trì nó sẽ tốn khoảng chừng một tuần hai tuần đến một tháng hai tháng đó là chuyện bình thường luôn á và mình cũng đã áp dụng cách này rất là nhiều lần rồi nên tới hiện tại là 5 năm thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào cách điều trị này mình cũng đã có một cái video chia sẻ về công dụng của ca cao và cũng như là cách điều trị bệnh sù vẩy các bạn có thể tìm lại để xem nha